Âu từ bốn phương tám hướng lao về phía anh. Người đàn ông sắp khóc đến nơi rồi, chỉ một lát sau anh đã bị họ ép vào một góc tường. Để trốn tránh, người đàn ông nhanh chóng leo lên cầu thang, anh hét lớn gọi người đến cứu mình. Lúc này một chiếc xe cảnh sát vừa hay đi qua, nhưng kết quả đến cửa còn chưa kịp mở. Đã suýt nữa bị đám đông làm lật xe ngay tại chỗ. Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống bên dưới, ôi trời đất ơi chỉ một lúc thôi mà đường phố đã tràn ngập màu trắng của váy cô dâu. Anh rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm kinh thiên động địa gì, mà ông trời lại trừng phạt anh như vậy. Người đàn ông tên là Jimmy, là một tên cha nam đích thực. Từ nhỏ anh đã luôn cảm thấy đàn ông nên giống như loài ngựa, tự do chạy nhảy. Không nên để hôn nhân trói buộc cuộc sống của chúng ta. Trong hơn 20 năm qua, anh đã có rất nhiều bạn gái. Cao có, thấp có, béo có, gầy có, kiểu gì cũng có. Nhưng đối phương chỉ cần nhắc đến chuyện kết hôn, Jimmy liền lập tức chia tay. Vừa mới chia tay bạn gái bên này, cô gái xinh đẹp bàn bên đã chủ động chào hỏi anh. Jimmy vừa nhìn liền nói, cô quả thực quá xinh đẹp, dường như được sinh ra là dành cho anh. Không lâu sau, hai người đã ở bên nhau. Tình cảm của hai người ngày càng trở nên nồng cháy, rơi vào hố sâu tình ái. Hôm đó, Jimmy đưa Anna đến tham gia hôn lễ của bạn mình. Trong bầu không khí vui vẻ hạnh phúc của buổi lễ, MC đề nghị tất cả những cô gái độc thân hãy đứng ra, sắp đến giây phút tung hoa cưới rồi. Những người đàn ông nghe thấy tin này đều trở nên hoảng loạn, hóa ra ở địa phương họ có một tập tục, chỉ cần cô gái nào nhận được hoa cưới mà cô dâu ném, thì người tiếp theo lấy chồng sẽ là cô ấy. Ném hoa cưới trở thành cơn ác mộng của tất cả đàn ông. Nhìn thấy hoa cưới rơi vào tay một cô gái da đen, tất cả đàn ông thoát được kiếp nạn ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn trai của cô ấy chỉ thốt lên được một từ, xong đời rồi. Lúc này trong đầu Jimmy đã xuất hiện hình ảnh thảm thiết của anh ta sau khi kết hôn, vô cùng thảm. Rất nhanh anh ta đã tổ chức hôn lễ của riêng mình. Điều này cũng có nghĩa lại có một người đàn ông gặp bất hạnh rồi. Những ngày tháng tiếp theo, bạn bè của Jimmy đều từng người từng người một rơi vào hố sâu hôn nhân. Đến anh bạn chí cốt của anh cũng không thể thoát được đại nạn. Trong hôn lễ của anh ấy, Jimmy căng thẳng đến toát mồ hôi hột, bởi vì bạn bè xung quanh đều đã kết hôn rồi, anh chính là người cuối cùng. Nên trong đội cướp hoa cưới, Anna đương nhiên chiếm thế thượng phong. Quả nhiên hoa cưới mà cô dâu ném ra đã rơi thẳng vào tay Anna. Lần này Jimmy toi đời rồi, người đàn ông này vì không muốn kết hôn với bạn gái liền tìm đến ông ngoại nhờ giúp đỡ. Nhưng ông ngoại lại an ủi anh, nói, kết hôn hay không không quan trọng, quan trọng là mau mau cho ông bế cháu ngoại đi. Ông còn đặc biệt tặng cho Jimmy chiếc nhẫn mà tổ tiên truyền lại. Thấy chuyện đã đến nước này, Jimmy chỉ đành bất lực chấp nhận sự thật. Tối hôm đó anh đưa Anna đến nhà hàng tốt nhất trong thị trấn, dưới ánh mắt chờ đợi của Anna, Jimmy bắt đầu tỏ tình, nhưng người vốn dĩ không muốn kết hôn như anh thực không biết phải nói gì. Anna hỏi anh rốt cuộc có phải thật lòng hay không? Jimmy nghiêm túc suy nghĩ đáp lời, em thắng rồi, anh quyết định cưới em, đừng hỏi anh gì hết, em chỉ cần cưới là đủ. Câu nói này khiến Anna vô cùng tức giận. Không ngoài dự đoán, anh đã cầu hôn thất bại. Từ đó trở đi, Anna không còn nghe điện thoại của Jimmy nữa. Rất nhanh chuyện anh cầu hôn thất bại đã chuyển đến cả thị trấn, những người bên cạnh đều bắt đầu cười nhạo anh. Sau khi ông ngoại biết được chuyện này thì tức đến mức đột tử, Jimmy vô cùng đau khổ đưa tiễn ông ngoại. Sau khi hôn lễ kết thúc, một luật sư đến tìm anh nói ông ngoại đã để lại cho anh một số tài sản. Jimmy căn bản không hề để ý đến, ông ngoại có bao nhiêu tài sản, anh là người rõ nhất. Nhưng sau khi anh xem xong video mà ông ngoại để lại thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ ông ngoại lại là một phú ông giàu ngầm. Sản nghiệp của hơn nửa thị trấn này đều là của ông, tổng tài sản lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng muốn thừa kế số tiền này cần phải có điều kiện, Jimmy nhất định phải kết hôn trước 30 tuổi. Trong vòng 5 năm phải có con, nếu không số tài sản của ông đều sẽ mang đi quyên góp. Điều này khiến một người sợ kết hôn như Jimmy không thể chấp nhận nổi. So với cuộc sống hạnh phúc của bản thân, anh nhất quyết không cần số tiền đó. Hơn nữa ngày mai anh đã 30 tuổi rồi, muốn thực hiện cũng không đủ thời gian. Nhưng luật sư lại nói nếu anh không chấp nhận điều khoản, vậy toàn bộ sản nghiệp của ông đều sẽ mang bán. Đến lúc đó tất cả bọn họ đều sẽ thất nghiệp. Jimmy không hề quan tâm, nhưng lúc anh vừa mở cửa, bên ngoài đã đông nghịt người. Họ đều đến để chúc mừng sinh nhật anh. Nhìn bạn bè đáng yêu xung quanh, Jimmy lại mềm lòng. Anh quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thừa kế sản nghiệp của ông ngoại, anh bạn Chí Cốt lập tức tìm cha xứ chủ trì hôn lễ đến cho anh. Mọi người bắt đầu lái xe tức tốc đến thẳng nhà của Anna, nhưng sau khi gõ cửa anh mới biết Anna có việc, đã đi đến sân bay rồi. Mọi người lại bắt đầu điên cuồng lao đến sân bay, cũng may Jimmy tới kịp, ngăn được Anna lên máy bay. Jimmy không chút do dự quỳ xuống, bắt đầu cầu hôn Anna. Bởi vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên lần cầu hôn này cũng coi như khá thuận lợi, nhưng Anna một lần nữa hỏi anh có thật lòng với cô không? Jimmy lại do dự, trong đầu Jimmy lại hiện ra viễn cảnh bản thân chạy đua cùng bầy ngựa, Lúc anh định thần lại, Anna đã lên máy bay, rời xa anh mất rồi. Thấy thời gian đã sắp hết, mọi người cũng bắt đầu sốt sắng thay anh. Chính vào lúc này anh bạn mập lại đột nhiên thông minh sáng dạ nghĩ ra một kế sách để có thể giúp Jimmy thuận lợi thừa kế khối tài sản cách xù. Anh ấy liền đề nghị Jimmy đến cầu hôn những người bạn gái cũ. Jimmy cũng thấy đây là kế hay, sau khi lựa chọn mục tiêu liền lập tức xuất phát. Người đầu tiên chính là cô bạn đại học của Jimmy, anh vừa mở miệng đã bị cô ấy ngắt lời. Không ngờ cô ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn, vô cùng quyết đoán từ chối lời cầu hôn của Jimmy. Người thứ hai là người môi giới chứng khoán, nhưng đáng tiếc đối phương đã kết hôn. Người thứ ba là một cảnh sát dũng mãnh. Sau khi nghe xong câu chuyện của Jimmy, cô ấy liền tặng cho anh một cái bạt tai. Cô ấy không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Sau đó Jimmy lại đến tìm cô bạn gái làm đầu bếp, nhưng đối phương là một con vẹt, căn bản không cho anh cơ hội mở miệng. Cả ngày mệt mỏi, cuối cùng Jimmy vẫn thất bại, mọi người mệt mỏi ngồi trên bậc cầu thang. Sau khi trời sáng, anh bạn mập nói Jimmy đến nhà thờ đợi mình, những chuyện còn lại cứ giao cho anh ấy. Jimmy mệt mỏi đến nhà thờ, nằm ườn trên ghế, ngủ quên lúc nào không hay. Jimmy từ trong cơn mơ bất giác tỉnh giấc thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở nhà thờ lại có nhiều cô dâu đến vậy? Dưới sự vây bắt của các cô dâu, Jimmy sợ hãi trốn vào phòng. Anh nổi giận tóm chặt cổ áo của anh mập, hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hóa ra là anh ấy đã nói chuyện này cho truyền thông biết, toàn bộ thông tin đã đăng trên các mặt báo. Quảng cáo tìm cô dâu cho đại gia triệu đô lập tức thu hút sự quan tâm của toàn thị trấn. Nhưng điều quan trọng là vài tiếng trước, Anna đột nhiên gọi điện cho anh Mập. Cô nói mình không thể quên được Jimmy. Hơn nữa, cô cũng đã mua vé tàu hỏa, vài tiếng nữa là về đến nhà. Lúc này Jimmy vô cùng mừng rỡ, giờ anh đã hiểu người mà anh luôn yêu thương chính là Anna. Jimmy lao đến trạm tàu hỏa, tìm được Anna. Lần này anh thực sự dùng những lời lẽ chân thật nhất để tỏ tình với cô. Anna bị những lời nói thật lòng của Jimmy làm cho cảm động, mừng đến rơi nước mắt. Cô không chút do dự đồng ý kết hôn với anh. Để kịp thời gian làm lễ, Anna lao vào nhà vệ sinh thay váy cưới, chuẩn bị kết hôn với Jimmy. Nhưng khi cô bước ra ngoài lại không hề thấy bóng dáng của Jimmy, cô chỉ nhìn thấy hàng trăm cô dâu đang cùng chạy về một hướng. Hóa ra họ tìm thấy Jimmy nên đại quân cô dâu lũ lượt đuổi theo anh, đường phố tứ phía đều là váy cưới cô dâu. Jimmy không còn đường thoát, anh bị ép vào góc tường, chỉ đành trèo lên cầu thang, anh ngước mắt tìm bóng dáng của Anna. Nhưng bên dưới đều là cô dâu mặc váy trắng, anh căn bản không thể phân biệt được ai với ai. Chính vào lúc này luật sư cùng mọi người đưa Anna đi đến. Cha xứ ngồi trong xe cũng đi đến, Cha xứ ngồi trong xe, cầm bộ đàm, giúp hai người hoàn thành nghi thức trong hôn lễ dưới sự tấn công của các cô gái khác. Anna chân thành kể câu chuyện của mình và Jimmy cho mọi người, đồng thời xin lỗi những cô gái bên dưới. Cứ như vậy dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người yêu thương nhau cuối cùng cũng ở bên nhau. Lúc này tôi chỉ muốn nói, tên cha nam như vậy hãy mau từ bỏ, có việc gì cứ đến tìm tôi nha.